See? chiều mỗi tầm tẽ khắp nơi một màu xanh Trường Hùng Vương thật là đã Đi lên khắp nơi để tìm lớp C2B Cứ vừa đi vừa nhớ mày học lớp C2B Rồi chúng ta gặp nhau như con người xa lạ quá Ai trong cùng sinh cùng rạng người và quý hóa Nào có ai ở đâu thì thân rồi thì mới biết Chúng nó như và nhây cái miệng này biết hối tiếc Đừng cũng tay vào đây chỉ người thì vừa tính cách Nhưng lên sao vô duyên chắc sao được trả khí phách Duy âm hay duyên dương hết ba năm rồi hẳn trả lời Giờ ta đi với nhau không với nhau biết bao nhiêu điều hay sẽ luôn mơ về nhau say happy một tình yêu vào những giây phút ban đầu say happy và ta sẽ hát mãi một bài ca ba mươi lăm trái tim chung một mái nhà say